đề làm một bài tập vật lý thì tất nhiên các em đã được làm quen ở chương trình vật lý 6, 7 và 8. Và để làm một bài tập vật lý nói chung thì thường có 4 bước cơ bản. Và các bước đó là gì? Bước thứ nhất, ở đây là bước mà chúng ta có thể nói là bước tóm tắt các dữ kiện. Để tóm tắt dữ kiện thì hiển nhiên ta không thể quên được khâu đầu tiên, đó là ta phải đọc đề bài. Ở đây thầy xin nhắc lại là chúng ta đọc đề bài chứ không phải là chúng ta ghi nhớ đề bài, học thuộc. Thứ hai là trong đề bài thì nó có các thuật ngữ thì chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của từng thuật ngữ này thì ta mới tóm tắt được chính xác. Và chúng ta yêu cầu trong việc tóm tắt đề bài là ta tóm tắt ngắn và đặc biệt đó là chính xác. Việc chính xác ở đây đó là trong quá trình tóm tắt thì chúng ta sẽ phải đổi đơn vị chuẩn sang hệ SI nếu như đề bài yêu cầu hoặc là các đơn vị thì nó phải giống nhau. Đó. Ờ, phần tiếp theo của cái bước 1 đó là chúng ta phải dùng ký hiệu tóm tắt chứ chúng ta không dùng lời. Ví dụ như trong chương trình vật lý lớp 10 à, lớp 9 này thì các em thay bằng việc chúng ta dùng từ hiệu điện thế thì chúng ta sẽ dùng ký hiệu U. Và chúng ta phải trong đề bài của à, trong cái phần tóm tắt chúng ta phải toát lên được cái thứ đó là đề bài cho gì và hỏi gì. Và trong các bài tập thì đôi khi bài tập quang, bài tập cơ hoặc là bài tập đặc biệt bài tập điện thì cái việc mà đôi khi chúng ta phải làm cái việc mà dùng hình vẽ để minh họa cho bài toán